cái những cái đồng token hero này rồi nhưng hôm nay chính là cái hôm chính thức ra mắt được là chúng ta có thể tham gia được whitelist để có thể mua được cái con IDO này được không nào thì khi các bạn tham gia whitelist á, cái quyền lợi của các bạn là gì ạ hôm nay đã có thông báo chính thức rồi thì khi mà các bạn tham gia whitelist á, cái cái tin cái à, cái vòng whitelist này đã mở từ lúc khoảng 10 giờ sáng nay rồi nhưng mà bây giờ mới làm video được cho tất cả anh chị và các bạn thì đầu tiên khi mà các bạn mua được cái tham gia được vào whitelist này á thì à, các bạn tổng số danh sách trắng là sẽ có 500 500 người sẽ được tham gia vào cái danh sách trắng này và khi mà tham gia người này á thì một cái địa chỉ ví là đóng góp khoảng 100 đô hôm qua của đặt không nhầm là từ min á min là 100 đô còn max là 500 à, 500 đô nha các bạn tất cả anh chị và bạn đó và khi các bạn tham gia được danh sách trắng á, thì các bạn sẽ được quyền mua những cái đồng token này trước thì tại sao mua tại sao có tham gia được IDO tại lý do vì sao ạ khi mà chúng ta tham gia IDO cái việc mà khi mà tham gia IDO xong chúng ta mua được token đó trước cái vòng public sale thì khi mà chúng ta public ra ra ngoài cộng đồng rồi thì chắc chắn á, những cái đồng IDO này nó sẽ cao hơn so với cái giá cao hơn so với giá mình mua rất nhiều lúc nào thì cái, lúc đó các bạn có thể là được quyền có thể là bán đi để thể thu về lợi nhuận thứ hai nữa là các bạn có thể giữ cái đồng token đó tùy thuộc vào mỗi chiến lược mỗi chiến lược gọi là đầu tư của mỗi người và video này cũng nói luôn cũng đính chính lại là video này không phải là video kêu gọi đầu tư không phải là một lời khuyên đầu tư vì à, đây chỉ là mục đích thông tin mà thôi và bộ nói luôn dù như thế nào chăng nữa các bạn khi mà các bạn đã, đã quyết định đầu tư mà các bạn nghe ai đó mà các bạn FOMO vô á các bạn đâm đầu on in vô tất cả mọi thứ á thì thật sự đó là một cái các bạn phải coi lại bản thân của bạn tư duy đầu tư của bạn đồng ý không nào thì khi à, mà các bạn đây là video mang tính chất là thông tin không kêu gọi đầu tư cũng không phải là video để có thể là đây không phải là một lời khuyên đầu tư nha và đây là quan điểm cá nhân của vũ thôi và vũ muốn chia sẻ cho tất cả anh chị và các bạn vì có rất nhiều anh chị và các bạn hỏi về cách này thì hôm nay mình sẽ làm video cụ thể chi tiết luôn vì có rất nhiều anh chị mới khi mới mà vào làm những cái uh, ờ, whitelist này nè không biết làm rồi hôm nay vũ làm chi tiết luôn ở trên chính tài khoản vũ luôn ok được nào rồi sau khi mà chúng ta tham gia vào cái vòng à, chúng ta bắt đầu nha bây giờ chúng ta bắt đầu tham gia nha thì à, Vũ sẽ để đường link phía bên dưới tất cả anh chị và các bạn á nhấn vào đường link và khi mà nhấn vào đường link á nó sẽ ra một cái giao diện như vậy đúng nào khi mà ra ra một cái giao diện như vậy á thì chúng ta sẽ thấy nè ở đây có một phần là sign in và sign up nếu mà anh chị và các bạn nào á mà đã đăng ký rồi đồng ý nào đã đăng ký rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là bạn chỉ bằng bấm xây thôi còn anh chị mới nha bây giờ mình sẽ làm giờ mới là anh chị mới nha đầu tiên thì mình bấm vào sign up nè sign up ở đây là mình làm gì vậy mình điền cái địa chỉ email của mình đó tất cả anh chị các bạn điền địa chỉ email của mình nè đúng nào mình bấm mình giống như tạo một tài khoản mới á tài, tài khoản của mật khẩu của mình nè và à, xác minh lại mật khẩu và sau khi bấm hai cái đó xong rồi thì chúng ta sẽ làm gì ạ vô email các bạn xác nhận một lần xác nhận xác nhận xác nhận là đã tham gia cái chương trình này nè đó và sau khi bạn xác nhận xong rồi thì nó sẽ ra một cái giao diện như vậy được nào sẽ ra một giao diện như vậy và chúng ta sẽ connect wallet cái ví của chúng ta chúng ta hãy nhớ rằng á chúng ta hãy à, liên kết cái ví nào thì chúng ta một địa chỉ email sẽ liên kết được một cái địa chỉ ví đó và địa, cái địa chỉ ví đó là sẽ là cái địa chỉ ví mà chúng ta tham gia cái wallet này và email đó là email chúng ta tham gia cái wallet này và nhớ địa chỉ ví là địa chỉ bếp 20 nha tất cả anh chị các bạn giống như là địa chỉ ví của đây nè bếp 20 nha Binance Smart Chain nha tất cả anh chị và bạn nhớ nha còn anh chị nào mà chưa biết cách làm như nào để có thể chuyển sang mạng Binance Smart Chain á thì Vũ cũng đã làm một cái video hướng dẫn chi tiết tất cả anh chị sử dụng ví MetaMask này cho người mới rồi vì ví video này Vũ đã từng làm trước rồi nhưng hôm nay Vũ làm cụ thể chi tiết hơn cho ai xem vào cũng cũng cũng có thể làm được cả thì đây là Vũ làm trọn bộ video rồi nha tất cả anh chị và bạn đó thì khi mà các bạn connect cái ví nè thì các bạn giống như là à, đây khi mà connect cái ví xong rồi thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như vậy và họ cần verify cái ví này là xác minh danh tính cái ví này chị thì bấm có một cái chữ verify này các bạn bấm verify thì nó sẽ ra cái giao diện như vậy và khi mà ra ra giao diện như vậy á thì chúng ta bắt đầu sẽ chat với cái con bot đó đậu nào chat với con bot đó thì bạn bấm nè the sao và bot nè đậu nào khi mà bấm the soundbox đó, nó sẽ tự động ra một và các bạn hãy chuẩn bị một cái telegram cho tất cả anh chị và các bạn nha đồng ý nào đó thì à, cái khi mà chúng ta làm đây nè Vũ sẽ làm chi tiết từng bước cụ thể cho tất cả anh chị và các bạn luôn đây chúng ta bấm sẹt wireless khi mà chúng ta bấm sẹt wireless rồi á thì nó sẽ hỏi chúng ta là mình à, chúng ta sẽ tham gia vào cái vòng wireless của step hero mình bấm là step hero nha tất cả anh chị và bạn ok đầu tiên nó bắt mình là xác minh lại cái địa chỉ email của bạn thì mình bấm cái địa chỉ email mình uh, xác minh vô nha rồi ok rồi các bạn sau khi các bạn đây nó sẽ xác minh đây là cái ví của bạn đó được nào và địa chỉ email nè ví kết nối của bạn nè đó là những cái cái địa chỉ email của mà các bạn hồi nãy đăng ký ở trên này nè các bạn đây nè thấy chưa đăng ký nha rồi Join group Bây giờ thứ hai nữa các bạn hãy join vào cái Telegram group của Step Hero Ok mình đã join rồi thì mình về đây Sau khi mà join xong đúng không các bạn nào mà chưa join á các bạn bấm chữ join group nè Sau khi bấm join group xong rồi á các bạn bấm check join Là ok đúng nào bước 2 đã thành công nào ok tới bước 3 là uh, ờ, join vào uh, channel của Step Hero link channel nè các bạn có thể chưa vào á các bạn bấm join vào ok nha sau khi join xong thì các bạn check join rồi bước 4 là vào telegram group của lăng dồn đây dồn vào ok và các bạn check dồn rất đơn giản nha các bạn rồi bước 5 là tham gia vào channel thầy tham gia vào channel ok tham gia vào channel xong rồi bấm check zone channel channel của đang zone nè bấm check zone nha rồi bước thứ năm đã, đã đã xong rồi bước thứ sáu follow twitter đây follow twitter nha follow twitter đây follow twitter ok mình đã follow rồi mình bật chuông luôn rồi nha các bạn sau khi follow xong rồi rồi twitter của lăng vô nữa ok rồi mình cũng follow xong rồi sau khi follow xong rồi ok bạn sẽ gắn cái link profile của Twitter của bạn vào đây thì các bạn lấy link profile đây nè bạn đây các bạn nào chưa biết lấy link profile không nè vẫn về hộp nè nha anh chị lấy link profile nha đây profile của mình đây Twitter đây ok rồi sau khi các bạn làm tới cái bước này rồi á thì các bạn sẽ dùng chính cái ví và các bạn đăng ký cái này nè các bạn sẽ chuyển một cái lượng tiền gọi là cái lượng lăn vô các bạn cái giống như cái phí ấy, thật sự là rất là nhỏ là nè mỗi bạn sẽ đăng ký như vậy là sẽ có một cái lượng phí nè cái lượng lăn vô cơ không chấm không không một ba một tám không năm một sáu năm năm lần lz đến cái địa chỉ này đúng nào từ cái địa chỉ này nè đó để tham gia verify wallet thì bạn chuyển đến cái địa chỉ ví này được nào nếu mà các bạn chưa biết mua cái lăng chưa biết uh, mua cái uh, cái uh, cái lời giác này như thế nào á, thì các bạn thì bấm vào đây nè được nè họ sẽ hướng dẫn các bạn nha nhưng mà các bạn hãy nhớ đây nè ví dụ nè Vũ sẽ hướng dẫn nha các bạn sẽ cách cách mua nha ok đây nó sẽ ra như vậy thì các bạn hãy connect cái ví của bạn đúng nào connect cái ví Vũ là cái ví MetaMask nè đúng không connect connect ok ở đây ví dụ bạn có cái đồng gì ví dụ bạn mua bằng đồng mà vũ đã vũ đã mua xong rồi tưởng nào ví dụ vũ mua bằng usdt đi phí ở đây á slip các bạn á các bạn lưu ý nha cái chỗ slip này nè các bạn phải chỉnh là slip về về về các bạn sẽ chỉnh về slip về 7 nha market đó nếu mà các bạn nào mà chưa biết cách mua á bạn có thể nè bạn có thể mua cái đồng token này ở cái trang này đấy cái cần chết của cái đồng lăng LZ này á cái cần chết ở red này là như vậy nè hoặc các bạn có thể là mua ở trên những cái băng cách swap chẳng hạn đâu nào bạn có thể mua ở trên băng cách swap luôn cũng được bạn chỉ cần dán cần chết vô là xong nhưng ở đây vụ đã có sẵn rồi thì cái bước tiếp theo á, mà mình làm á đó bạn bước tiếp theo mà mình làm ở trong này nè họ yêu cầu mình sẽ chuyển một cái lượng token LZ này đến cái địa chỉ này chỗ nào đến cái địa chỉ này ok mình sẽ chuyển nha đúng đúng cái số đúng cái số token LZ này nè mà các bạn cần phải chuyển nha mỗi người sẽ mỗi người như vậy sẽ chuyển một cái lượng token có thể là hình như là khác nhau thì phải đồng ý nào thì các bạn chuyển đúng như vậy và nhớ là dùng cái ví mà các bạn tham gia cái vòng whitelist này nè các bạn hãy chuyển đúng bằng dùng cái ví đó chỉ chuyển nha ừ. đừng có dùng cái ví khác thì nó sẽ không công nhận đâu ạ à. rồi ok mình sẽ bắt đầu chuyển nha các bạn đây ví dụ mình sẽ chuyển bằng cái ví ờ, metamask của mình đi mình chuyển bằng đồng rz nha ok mình bấm gửi nè các bạn mình sẽ copy cái ờ, địa chỉ ví này vào địa chỉ Mỹ này vào ok bấm tiếp theo nè đó khi mà các bạn hãy bấm vào gửi nha bây giờ vụ sẽ gửi bắt đầu gửi nè copy cái địa chỉ ví kia qua đây vụ gửi nha vụ gửi nha đúng nào cái số lượng token nè bây giờ mình sẽ coi thử là mình cần lượng bao nhiêu nè không chấm để nào ở đây đó bấm tiếp theo nha bấm, mình bấm xác nhận là mình xác nhận xong á là coi như đã xong rồi thì cái bước mà mình sẽ chuyển đúng bằng cái ví mà chúng ta đăng ký nha các bạn đó vũ sẽ làm demo thôi được nào ok đủ bằng cái vĩ của mình nha và sau khi chúng ta chuyển xong rồi á độ nào thì chúng ta hãy cái bước số 7 nè là cái bước họ yêu cầu cái uh, ờ, transaction transaction á độ nào cái cái ờ, gọi là cái mã giao dịch của chúng ta cái mã mà cái mã đơn hàng của chúng ta á, thì chúng ta sẽ lấy ra sao làm sao chúng ta có thể lấy được như vậy độ nào ok đây đây nè khi mà chúng ta chuyển xong rồi đó chúng ta bấm sao chép mã giao dịch nè đủ nào sao chép cái mã giao dịch nè đủ nào và sau khi chúng ta sao chép cái mã giao dịch xong rồi á thì chúng ta dán vô đây dán vô đây dán ở đây chúng ta gửi ok sau khi các bạn đã gửi xong rồi đúng không nào thì các bạn sẽ có thể là dùng cái đường link này để các bạn có thể là đi các bạn giới thiệu bạn bè để tham gia cái whitelist này để cùng các bạn để các bạn có thể là uh, trở thành một trong top những người có thể là gọi là có cái đi referral nhiều nhất á đâu nào thì ok vũ sẽ để đường link này phía bên dưới nha video đến đây coi như là đã xong rồi thì hôm nay nè vũ sẽ chia sẻ lại cho các bạn nè thứ nhất á, các bạn có thể có thể theo dõi về cái phần twitter của họ về Twitter hôm bữa Vũ làm á, vào ngày uh, à, 31 á, thì có 9.800 thôi thì hôm nay Twitter của họ đã lên 34.700 rồi các bạn 34.700 34.700 đúng không? Đúng rồi 34.700 rồi Ok nào Rồi về cái Telegram của họ thì sao ạ? À? Telegram của họ đã lên 30.000 rồi hôm bữa là 7 ngàn thôi nha các bạn 30 ngàn này 30 ngàn không trăm 30 ngàn 622 nè đủ nào về cái ờ, channel của họ chat của họ 34 ngàn 746 nè ok nào medium của họ bao nhiêu người theo dõi rồi 277 người 277 nè bạn rồi group Facebook nha group Facebook hiện nay đã có 7.000 7.400 người theo dõi rồi Wow, các bạn có thể nào từ ngày 31 đến ngày đây là khoảng 3 ngày thôi mà cái tốc độ tăng trưởng là kinh khủng đúng nào ok rồi đây là cái, tất cả các bước mà vũ muốn tổng kết lại cho tất cả các anh chị và các bạn các bước mà tham gia whitelist ở này và các bạn hãy nhớ làm theo từng bước nha các bạn và vũ sẽ để đường link phía bên dưới anh chị bấm vào đường link đó và anh chị làm theo những cái thứ gì mà vũ đã hướng dẫn rồi nha rồi rất cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi cái video này và nếu mà anh chị và các bạn nào thấy video này hay hữu ích hãy nhớ cho vũ một like một subscribe kênh youtube của vũ nha để ủng hộ kênh và đồng thời á hãy nhớ làm theo từng bước hoặc là nếu mà bạn chưa biết về những thông tin về những cái đầu token này thì các bạn có thể vào trang của vũ vào vũ sẽ để lại những cái đường link các bạn có thể thêm xem và theo dõi ở dưới này nha uh, video của làm chi tiết rất là chi tiết rồi rồi cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã, đã theo dõi video của bộ xin chào và hẹn gặp lại